Rồi xin chào mọi người nhé à, Nay mình sửa cái âm ly ha Thì cái âm ly này đem lại thì mở nguồn nó không có lên hết ha Rồi, mình cắm điện Ru Nhưng mà chưa biết là nó bị cái gì Thì bây giờ đó thì mình sẽ tháo ra ha Mình tháo ra trước đợi mình nha đây à, và đây là bên trong của nó ha à, có hai cái tụ lọc à, con nguồn ha à, sò thì có 8 con ha mỗi một bên 4 con đây, 1, 1 2 3 4 bên này cũng 4 con à, tăng khô này là 15 ampe ha này không biết di đồng với nhôm không biết nữa rồi bây giờ điện nó không ra ha bây giờ trước tiên là mình xem cây nguồn nó có không à, nguồn đây là cái nguồn cấp cho bo đèn á nguồn cấp cho bo đèn có hay không còn nếu mà có mà nó không lên thì chắc chắn là nó bị cháy à, bo đèn bị hư còn nếu như ờ, không mà nó chập chập mấy cái bo dưới cũng không ra được ha rồi mình sẽ đo xem cây nguồn à, cấp cho cái bo này có chưa còn không có thì à, mình sẽ kiểm tra tăng khô còn có rồi thì có khả năng là nó hư đèn rồi 4V có nè 4V có rồi tới 23V rồi 22V luôn Ồ, xa quá hả ờ, không thấy 23V rồi có 17V ha 5V <clears throat> lộn rồi này 23V này 5V này rồi có 4V 6 ha 23V thì nó có tầm 17 18V ha rồi cũng được đấy ha rồi chứng rõ là đèn này có khả năng là đã chết ha rồi mình sẽ kiểm tra công suất kiểm tra trong công suất thì nó có chạy không tại vì hiện tại thì nó không hát để mình kết nối lo ha kết nối lo vô cách đem lại á, mình có thử rồi nhưng nó không hát nó tối thui kiểm tra có nguồn mà không lên thì đèn nó đã cháy rồi phải thay cái đèn khác thôi vấn đề là nó đây là nó cũng chưa hát được mình sẽ dùng một cái dây điện thoại ha à. cắm điện nha quạt quay mọi người thấy quạt quay ha không ngược về tìm hết rất rồi mình uh, lấy cái à, điện thoại cái mình sẽ chuyển sang à, xài đầu đĩa đi ha Đây, cái điện thoại mình mất quay rồi ở đây là mình kết nối nè kết nối rồi, nè nhưng mà nó vẫn không hát ha rồi mình sẽ dặn nút cho mọi người nha người nghe nó nó kêu kêu sụt sụt sụt sụt sụt sụt về có khả năng là biến à, tắt ấy. có khả năng thì cái biến trở nó bị hư ha thì uh, mình nói giận mà kêu như thế thì chắc chắn là là, là biến trở nó đã có vấn đề rồi thì bây giờ mình sẽ tháo ra mình thay biến trở trước ha rồi mình sửa sau tại vì biến trở mà à, nó kêu như thế khi mà mình à, nó có hát được đi nữa nó cũng dễ bị cháy lo lắm do đó là mình phải thay trước ha cháu là như thế này giờ trước tiên mình sẽ thay à, volume của à, mục xích trước ha xem cái có bị hư không nếu như mà nó thư volume thì mình thay cái là có thể là nó hát luôn giờ le vẫn đóng bình thường không thấy chập chạm gì hết chỉ không hát rồi cái đèn không lên thôi thôi đợi mình để cho nó mình ngưng tí đi đây mình thay à, đỡ ba con ha để cho nó đỡ tốn thời gian hơn mình thay con này con ba lăng volume à, nhạc nè volume tổng nè à, mình thay ba con này trước à, mình nghĩ là mấy con này chắc cũng hư hết tại vì ba cái con này mình kiểm tra thì nó không có con nào nó lên hết đứt hết luôn rồi mình sẽ cấm điện nha đó, gà le đóng rồi ha mọi người gà le đóng rồi mình dặn volume lên ở nhà mình lấy cái điện thoại ha để ờ, dính bản quyền rồi nhạc nó lên ha Ờ, mình ờ, chạm xuống vỏ đó, ờ, mọi người thấy này mấy cái nút dặn bát chép cái nút dặn mấy cái nút dặn bát chép này là nó, nó nó không có còn ăn nữa ha do đó là mình phải thay luôn đây mình làm bắt bệnh trước rồi mình làm sao ha rồi và mình sẽ thay hết rồi trước khi thay thì mình kiểm tra cái uh, mít luôn ha kiểm tra cái uh, cái phần karaoke luôn xem cái nó có nó có hoạt động tốt không sẵn mình thay lượt luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn lục lục lục lục lục lục lục một hai lục à, như vậy là con vang thì nó vẫn còn ha nhưng mà mấy cái nút này cái dàn nút này là hư hết mình thay dàn nút này luôn rồi mình sẽ thay luôn cái đèn này rồi mình sẽ thử lại cho mọi người xem ha nó ok chưa mọi người đợi mình nha rồi sau một hồi mình thay thì hầu như mình thay muốn gần hết luôn rồi thay bị nhiều đó mọi người hầu như là thay toàn bộ luôn rồi đó biến trở ở đây mình thay luôn cái đèn quắt, quắt này nó chết rồi thì hiện tại thì ít mình ít có sửa này lắm tại bây giờ mình mua nếu mà mua mới cũng khoảng trăm trăm ngoài à, bây giờ thì âm ly thì mấy cái dòng cũ nhiều mình lấy lại ha mình lấy lại mình thay thì cái giá nó rẻ hơn là mình thay mới à, thì cái nào mà mình mua về cái nào mà xài được cái mình để lại à, mình thay thì cái giá thành nó bằng phân nửa của người ta thôi thì mình mua trăm rưỡi người ta hai trăm thì mình lấy lời năm chục ví dụ vậy còn này mình thay mình mua thì mình sẽ thay rẻ hơn vài chục ngàn như vậy rồi bây giờ mình sẽ à, mở lên cho mọi người xem ha cái này thì đây đèn nó đã báo có đèn báo ha rồi thì bây giờ mình không thử nhạc nữa bây giờ mình thử mít thôi à, tại vì có mít thì phải có nhạc luôn luôn lúc một hai hai ba bốn năm sầu luôn luôn một hai ba bốn năm sáu à, vậy thì nó ok ha nhạc thì nếu mà mít hát được thì nhạc phải hát được thôi bây giờ mình cũng lấy điện thoại rồi ra nó cũng hơi lâu như đó là mình cũng thì à, đối với cái dòng âm ly này á à, khi mà mình à, đem lại nó không lên đèn thì mình kiểm tra nguồn mình kiểm tra nguồn cây xem cây nguồn nó ra nó có đủ không thì thường là nó là 23 với 5V à, AC ha đo đó mà có thì mình qua cái con diode nắng đây để mình tháo mọi người xem đây như ờ, ở chỗ này à, thì nguồn 23 cái chân diode là chân 23 ha 23 v à, từ diode này nó mới truyền đi ha thì ờ, này thì mình không có nói cụ thể ha. thì nếu mà nó không có thì còn không thì mọi người cách đơn giản mọi người cứ đo ngay cái tụ này nè nó có tầm 30 30 v hay gì đó hai mươi mấy 30 v gì đó là nguồn nó tốt nguồn nó không tốt thì nó chỉ còn là cái đèn và mấy con IC thôi rồi cái thứ hai là mỗi khi mà đèn nó không lên mà mọi người cấm tín hiệu á, cấm tín hiệu mà nó nghe khột khạc thì khả năng là à, công suất nó còn ha thì à, mình trước tiên mình loại trừ mình nếu mà khột khạc thì mình thay thay đi cái à, mấy cái dàn volume đó nút nút vặn đó đó mình thay hết rồi à, mình kiểm tra từ từ rồi còn à, phần mít phần gì cũng vậy như tại vì cái dòng này cái tivi cái à, âm ly này mình thấy nó cũng hơi cũ do đó mình nghĩ cái cái biến trở nó hư là nhiều ừ. rồi video mình đến đây kết thúc ha à, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình à, xin chào tất cả mọi người